wish you a merry thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nỗi nhớ, anh có biết là gì không? Là ngày dài đi đi Các anh chị cứ tránh mãi em hoài đó Chị có biết là em đi tìm chị mệt lắm không? Thời gian qua em đã chịu đựng đủ rồi Có cái mối chỉ sự đặt vị trí của mình và em chưa Cảm giác khó chịu lắm Em ước Chỉ có thể hiểu được cảm giác của em Em tìm chị làm chi nữa Chị đã làm gì rồi mà em có hiểu à Hãy là em cố chấp chịu hiểu đừng tin chị nữa này mình đừng có tưởng tao nói nhẹ nhàng được nữa tắm tới nghe chưa mù cô mày nè nó mình vô hầu rồi tao bả hang lên mày ngăn bạc làm cho tao ăn hết nha với mày tiêu á mặt thì đẹp mà mày làm cho mày hành động một trái trẻ đó thấy thấy biểu vô à lúc đặt hang sang rồi mò tới lúc nhận rồi á thì núp núp núp hèn lui hèn tới làm tôi chạy cực như con chó đi một mưa hai phải thôi chứ đi quay lưu đây quay lưu đây tao chuyện quay lưu đây răng cảm giác bị bấm hang răng thú vị không rồi chưa nhưng đứa bóm hay bị sớm muộn rồi cũng nhân qua bão sớm thôi nếu như chưa tao bóng hai của mi thì tao và mi cũng khác với nhau cả nếu không muốn bị bom hàng thì đừng bao giờ bom hàng của người khác Xin chào, các bạn. Các bạn vừa xem xong clip về chủ đề bóng hàng Hy vọng ở ngoài đời các bạn sẽ không gặp những trường hợp như vậy à, Cuối cùng, tím chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành Nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ tím nhé Merry Christmas We wish you a